Hello, làm thế nào để bắt đáy được cổ phiếu trong khi thị trường chung bắt đầu hồi phục? À, đây là một video mà Dũng hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta bắt đáy thị trường chung khi mà chúng ta có một cái gọi là sóng hồi. Và đây là một video mà Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta sử dụng những chiến lược bắt đáy ở trong những cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu tốt nhất thị trường. Và mong rằng các bạn nếu các bạn đang theo dõi đây thì hãy comment số 1 để chúng ta tương tác với nhau một chút trước khi chúng ta gì ạ bắt đầu chương trình của ngày hôm nay Hello xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi uh, livestream tối hôm nay Dũng tin chắc rằng cái buổi trai chim tối nay sẽ gì ạ sẽ giúp cho các bạn định hình xem là à, nếu chúng ta bắt đáy một cổ phiếu hoặc là nếu chúng ta gì ạ tham gia vào thị trường thì khi nào chúng ta mới tham gia nó có độ an toàn cao và đặc biệt là chúng ta tìm ra thời điểm mà chúng ta thấy rằng là một là cổ phiếu khi chúng ta mua vào nó phải có hiệu quả cao nhất cái điều thứ hai là nó rủi ro nó phải thấp nhất nên ở đây chúng ta hiệu quả cao mà rủi ro thấp là một trong những cái uh, phần mà chúng ta cần phải quan tâm bởi vì trong đầu tư chứng khoán có nhiều cái trường hợp uh, đó là khi chúng ta mua vào sau đó khi mua vào thì cổ phiếu tiếp tục giảm và khiến chúng ta bị lỗ rất nặng cái điều thứ hai là uh, khi mà thị trường bắt đầu hồi phục thì chúng ta lại trần trừ chúng ta không mua sau đó cổ phiếu là tạo đỉnh và chúng ta mua vào lúc đó chúng ta thấy là uh, nhiều lúc chúng ta sẽ lại cả trả giá rất là đắt trong quá trình thị trường trước khi Dũng nói về cái thị trường hôm nay thì uh, Dũng muốn giải thích cho anh chị em một số các gì à, nguyên tắc ở giai đoạn trước để các bạn có thể hiểu rõ rằng ở à, uh, đây là cái thị trường chung ở giai đoạn vừa qua thì các bạn có thể hiểu đơn giản là ở ờ, uh, khi mà thị trường nó đang ở trong quá trình lao dốc này này thực tế này với chúng với tất cả mọi người thì chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta cứ mua cổ phiếu trong quá trình lao dốc này thì thực tế là chúng ta tâm lý nó rất là hoang mang lo lắng sợ hãi thì càng gì ạ à, càng để lâu thì chúng ta không những lỗ 5 phần trăm 10 phần trăm thậm chí là 3 40 phần trăm và khi chúng ta bị lỗ nhiều quá thì về cơ bản là chúng ta không có cơ hội để lấy lại cái số vốn của chúng ta tức là cái NV chúng ta bị giảm mạnh thì cơ hội để lấy lại để hòa vốn đã khó rồi nên chính vì vậy thì việc mà để cho cái cái cái cổ phiếu chúng ta hoặc là chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu hồi phục trong khi mà thị trường đang lao dốc thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị thua lỗ rất là nặng những câu hỏi tại sao lý do tại sao mà Dũng đang uh, có một cái những cái livestream trong gần đây uh, các bạn nhớ là có những livestream trong gần đây là làm thế nào để chúng ta bắt được đáy cổ phiếu đấy là các bạn nhớ là cái kỳ bắt được đáy cổ phiếu bằng một cái phương pháp mà Dũng thấy đã có hiệu quả trong rất nhiều năm gần đây Dũng áp dụng vào đây là một chiến lược đầu tư mà gì ạ à, William O'Neill là một cha đẻ của cái chiến lược này đó là bùng nổ theo đà vậy bao nhiêu các bạn đã biết rằng là một cái chiến lược bùng nổ theo đà của William mà các bạn từng nghe hoặc là đã từng học đã từng xem rồi thì có thể comment số 2 bởi vì với video này thì Dũng sẽ hướng dẫn cho ta cách chi tiết hơn không biết là các bạn hiểu đến đâu nhưng Dũng sẽ gì ạ chỉ cho chúng ta một cách gì ạ nó mang tính chất là an toàn bởi vì sẽ có rất nhiều các bạn áp dụng bùng nổ theo đà nó vẫn bị thua lỗ và sau đó chúng ta lại đổ lỗi cho gì ạ à? cho là ở Việt Nam nó không giống Mỹ đâu hoặc là chúng ta đổ lỗi cho nhiều các yếu tố khác nữa nên chính vì vậy thì chúng ta phải xem lại xem là thực tế à, cái cái mà Dũng chia sẻ đây nó có gì ạ nó có khác khác so với những cái gì chúng ta nghĩ không Đấy, nó có khác những cái gì chúng ta à, quan sát phải theo dõi ngày trước hay không thì trước khi chúng ta vào chương trình hôm nay thì các bạn có thể à, cùng Dũng là chia sẻ à, cái video này cho nhiều người bạn chúng ta biết đúng không ạ bởi vì Dũng nghĩ rằng là cái video này là video rất quan trọng đã có rất nhiều các à, bạn đã đầu tư thời gian vừa rồi đã bị thua lỗ rất nặng và không biết lý do tại sao có lẽ một vài hôm gần đây thì nó có một cái câu chuyện đó là gì ạ đó là nhiều các uh, tài khoản khi mà chúng ta vào rút kín rút hở sau đó khi mà vào cái đấy thì ở những giúp đó thì chúng ta bị gì ạ à? bị mà một cái nhóm người nào đó họ sẽ bảo chúng ta là mua họ hô vào chúng ta giữ cổ phiếu họ hô vào chúng ta bắt đáy họ hô chúng ta là đầu tư dài hạn và họ bắt đầu uh, cho chúng ta <clears throat> tham gia cổ phiếu rất là nhiều và sau một thời gian chúng ta gì ạ à, uh, kiên cường giữ cổ phiếu và sau khi chúng ta kiên cường giữ cổ phiếu thì quay trở lại thì chúng ta đã bị lỗ rất nặng rồi sau đó cơm áo gạo tiền lãi suất nhiều yếu tố khác nữa nó dẫn đến chúng ta cần phải gì ạ bán cổ phiếu ra để gì ạ để thu hồi lại nhưng khi chúng ta bán ra thì chúng ta không còn bao nhiêu nữa thế thì ờ, sau khi quay trở lại thì chúng ta hiểu đơn giản nó nó là như này nếu các bạn cứ cứ thử xem là đến một cái thời điểm nào đó nếu chúng ta bầu đầu tư về Hoa Lan đúng không các bạn nhìn thấy đầu tư Hoa Lan thì những người mà hô cho chúng ta mua Hoa Lan đó những cái người mà bảo chúng ta mua Hoa Lan và bảo là mua là thắng mua là thắng và họ khuyến nghị chúng ta mua hoặc là họ đưa ra rất nhiều các gì ạ các lời chào rất là tuyệt vời thì sau này thì chúng ta hiểu đơn giản là phần lớn những người mua sau này đều là bị thua lỗ rất nặng và những người khuyến nghị chúng ta mua vào đặc biệt là mua của họ thì đa phần họ lãi rất là lớn đấy trong trong Hoa Lan thì chúng ta thấy tương tự như vậy trong bất động sản thì chúng ta cũng, cũng tương tự như vậy chúng ta thấy là giống như là ở đây chúng ta uh, điển hình đó là cái uh, vụ uh, vụ đất uh, <clears throat> uh, <clears throat> vụ đất vừa vừa rồi chúng ta cũng thấy là khi họ hô chúng ta mua vào rất là nhiều về đất công sản thì chúng ta chính là những cái con cừu con cừu thì thường ra là chúng ta chỉ cần gì ạ thường chúng ta không tin đâu ạ không tin cái điều này tất cả thường chúng ta không tin nên chính vì vậy để chúng ta tin được thì bắt đầu chúng ta mua ra đoạn đầu chúng ta cũng có lãi đôi chút đúng không đúng không thủ thiên đúng không đất của thủ thiên thế thì giai đoạn đầu chúng ta cũng có lãi đôi chút nhưng sau dần dần gì ạ chúng ta tin vào chúng ta đầu tư nhiều hơn chúng ta tham gia nhiều hơn và cuối cùng chúng ta cũng bị thua lỗ đấy là về chúng ta hiểu đơn giản đó là đất thủ thiêm cũng tương tự như vậy hoặc là đất trong bất động sản thì chúng ta thấy tương tự như vậy đầu tiên thì họ cho chúng ta có một chút lợi nhuận sau đó thì họ bảo là để chúng ta tham gia vào thị trường thì hãy vào room của họ hay vào giúp của họ hay vào zalo của họ để họ phí với chúng ta sau khi chúng ta ở trong zalo như vậy thì ở đâu họ sẽ gì ạ có những người xung quanh họ bảo chúng ta mua vào đi họ bảo chúng ta tăng margin đi họ bảo chúng ta gì ạ tham gia thật nhiều đi cổ phiếu này đầu tư dài hạn và cổ phiếu này đầu tư gì ạ ở trung hạn và cổ phiếu này nên uh, nắm giữ rất lâu và chúng ta bắt đầu bơm tiền vào và bơm rất nhiều tiền vào nhưng buổi trưa hôm nay Dũng có chia sẻ là một bạn có một tỷ sau đó đầu tư gì ạ thêm 2 tỷ nữa đi vay sau đó margin thêm 2 tỷ nữa là thành bao nhiêu ạ 5 tỷ và sau đó mua L14 và mua cổ phiếu DG và đến bây giờ thì lỗ đến 4 tỷ vậy 4 tỷ có 1 tỷ đi vay 2 tỷ để margin thêm gì ạ à? 2 tỷ nữa mà với lỗ 4 tỷ thì không biết là tiền nó đi đâu hết tiền nó là béo những cái ông mà gì ạ chúng ta gọi là hô chúng ta vào nên chúng ta cần phải hiểu là đáy nó nằm ở đâu đáy nó nằm ở đâu và làm sao để bắt được đáy ok thế thì bây giờ chúng để chúng ta không đợi lâu nữa thì chúng ta bắt đầu chương trình ở ngày hôm nay à, các bạn có thể chia sẻ đúng không bắt đầu chia sẻ cho nhiều bạn được biết nhiều anh chị em chúng ta được biết bởi vì đây là một video rất là gì ạ là quan trọng hay chúng ta vừa kiểm tra xem là tất cả các công ty tự doanh chứng khoán hoặc là tất cả những cái rút kín rút hở sau một thời gian họ bắt đầu biến mất họ chuẩn bị biến mất hoặc bắt đầu biến mất và để lại cái room chỉ có cho chúng ta tự gì à, động viên nhau tự khóc dòng với nhau ở đó chính là câu chuyện của đầu cơ chứng khoán thế bây giờ chúng ta quan quan sát vào thị trường liệu chúng ta có bắt đáy được không à, thực tế là chúng ta không thể biết được đáy thị trường một cách gì ạ à, rõ ràng là khi mà trường lao dốc nhưng chúng ta có thể có những cái công cụ để chúng ta biết bắt đáy thì cái công cụ đầu tiên chúng ta gọi là cái công cụ đó là đáy thị trường thì ở đây chúng ta hiểu Dũng sẽ cho các bạn hiểu đơn giản nó như này à, sau khi thị trường giảm rất sâu ở đây chúng ta để giảm rất sâu thì cái quá trình giảm sâu chúng ta hiểu đơn giản bắt đầu nó kéo và nó tạo ra à, những cái đợt giảm và à, sau khi giảm tiếp tục giảm đây chúng ta đấy thì thị trường bắt đầu có một cái đợt giảm mạnh nhất đây chúng ta gọi là giảm mạnh nhất kéo lên từ cái phiên này sau quá trình giảm thì cái phiên này kéo lên từ đáy này kéo lên thì chúng ta gọi phiên này là phiên thứ nhất đấy chúng ta gọi là phiên thứ nhất tại vì chúng ta cũng không biết rằng là đây cũng nếu ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy quá trình hồi này chúng ta cũng có thể phiên thứ nhất nhưng khi mà chúng ta xuất hiện phiên thứ nhất hoặc phiên thứ nhất như này chúng ta sẽ gì ạ không bao giờ tham gia vào ở những phiên thứ nhất phiên thứ hai tuyệt đối không bao giờ phiên thứ nhất phiên thứ hai bởi vì nếu chúng ta gọi đấy đây đây là phiên thứ nhất thì sau đó cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nữa và chúng ta bị thất bại nên cái phiên thứ nhất này là cái phiên mà chúng ta cần tiếp tục theo dõi thế thì ở các câu chuyện ở đây chúng ta hiểu để làm sao để chúng ta biết rằng là cái đoạn này là cái đoạn mà chúng ta gần đáy thì tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại cái phần tiếp theo chúng ta đang xác định là cái phiên thứ nhất khi tạo đáy thế thì nếu mà cổ phiếu bắt đầu xác định phiên thứ nhất rồi thì bạn ngồi im bắt đầu từ phiên thứ tư trở lên giả sử đây là phiên thứ nhất nếu thị trường không bị giảm sâu hơn so với phiên thứ nhất thì chúng ta gọi là phiên thứ hai và chúng ta gọi thế đấy đây phiên thứ ba phiên thứ tư phiên thứ năm và đây gọi là phiên thứ sáu các bạn nhớ nhá đây chúng ta gọi là phiên thứ sáu ở cái góc độ nào đó thì sau khi cái phiên này kéo lên thì chúng ta gọi là cái phiên thứ sáu nha đây đây có thể là do họ đang uh, uh, chia sẻ cái phần này nó chưa chính xác cái người dịch nó uh, không có độ xa. chúng ta gọi là phiên thứ sáu vậy nếu phiên thứ nhất tăng chúng ta không mua gì à phiên thứ hai tăng không mua và phiên thứ ba phiên thứ tư bắt đầu từ phiên thứ tư tăng mạnh trở lên thì chúng ta mới gì à, đưa ra quyết định thì nếu bắt đầu phiên thứ tư trở đi mà nó tăng ở Việt Nam thì theo Dũng ít nhất là hai phần trăm trở lên với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà nha yeah. thì gọi là phiên bùng nổ theo đà vậy ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta so sánh từ cái phiên thứ nhất này phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư phiên thứ năm và phiên thứ sáu thì đây gọi là phiên bùng nổ theo đà vậy nếu cái phiên này bùng nổ theo đà thì chúng ta lựa chọn cổ phiếu mạnh nhất mà nó kéo thị trường lên đây là lúc mà chúng ta mua đấy gọi là mua có độ an toàn cao nhất trong cái gì ạ à, cái lý thuyết này thế thì chúng ta sẽ quay trở lại à, ở cái à, biểu đồ này các bạn biết rằng nếu bình thường chúng ta thấy là thị trường bắt đầu tạo đáy này thì khi thị trường tạo đáy thì chúng ta biết rằng là nếu giả sử chúng ta gọi là phiên thứ đây phiên thứ nhất đúng không thì trong quá trình phiên thứ nhất này thì phiên thứ hai phiên thứ ba và phiên thứ tư và cái phiên thứ tư này cổ phiếu vẫn tăng mạnh nhưng khối lượng lại thấp hơn nên chúng ta không thể gọi là bùng nổ theo đà chúng ta gọi là khối lượng thấp hơn ở đây chúng gọi là khối lượng phát thấp hơn phiên trước đó thì chúng ta không thể gọi là bùng nổ theo đà các bạn nhớ nhá phiên trước đó nên trong trường hợp nếu trong trường hợp thị trường lại tiếp tục gãy và tiếp tục đi lên thì ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà nó tăng bùng nổ theo đà sau phiên thứ 9 thứ 9 các bạn nhá giả sử như là nó vẫn chưa thấp hơn phiên thứ nhất này thì thứ hai ở đây chúng ta thứ nhất này thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy à, thứ bảy này à, thứ tám thứ chín thì tất cả những cái bùng nổ theo đà sau phiên thứ 9 này thì thị trường rất là yếu nên nếu chúng ta mua ở sau cái này thì thường nó vẫn có quá trình điều chỉnh Đấy, điều chỉnh nên chúng ta sẽ không mua ở trong cái quá trình bùng nổ theo đà ở những cái phiên sau này nữa trừ bắt đầu chúng ta thấy là từ phiên thứ nhất đến phiên thứ 9 không biết là các bạn đây là một khái niệm nó, nó cũng là mới với rất nhiều các bạn thì không biết các bạn có nắm rõ được không ạ Hello các bạn có nắm rõ được cái phần này không ạ Nếu các bạn nắm rõ thì các bạn uh, comment cho Dũng là có còn các bạn không thì comment số 0 để Dũng sẽ uh, lấy lại một ví dụ thứ hai để các bạn nói rõ hơn ạ Thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu mà phiên thứ tư bùng nổ theo đà đến phiên thứ 9 tức là sau quá trình mà giảm thấp nhất mà quá trình hồi phục thì lúc này cái xác suất tăng nó sẽ rất là cao đấy là cái điều đầu tiên các bạn nhá còn trong trường hợp mà nó đã lên thứ 10 thứ 11 thứ 12 thì thường nó yếu và các bạn mua vào thường sau đó chúng ta sẽ gì ạ bị thua lỗ ở đây chúng ta sẽ xem lại cái đáy thế thì nếu mà trong trường hợp mà cái đáy này bị gãy tiếp thì chúng ta lại phải cần phải xác định lại các bạn nhá đáy này gãy tiếp chúng ta cần phải xác định lại là sử dụng cho các bạn này chẳng hạn sau khi nó gãy tiếp ấy, thì các bạn nhìn thấy đây giả sử như cái đáy này là đáy thấp nhất ồ ờ, của cái phiên này thì đây chúng ta gọi là phiên thứ nhất khi mà quá trình hồi phiên thứ nhất này chúng ta không mua tuyệt đối không mua phiên thứ hai nó cũng hồi rất mạnh chúng ta cũng không mua và phiên thứ ba nó hồi tiếp tục chúng ta có mua phiên này không ạ tức là từ cái phiên hồi thứ nhất thứ hai thứ ba chúng ta không mua Đấy. nhưng khi mà chúng ta đến phiên thứ gì ạ thứ gì ạ thứ tư này là cái lúc mà nó bùng nổ theo đà với khối lượng này là lớn hơn phiên này phiên trước đó thì đây là cái lúc mà chúng ta mua thì thị trường nó thường nó sẽ vào bước vào trend cổ phiếu thường nó sẽ bước vào trend đây là thường thì nó bắt đầu bước vào trend thì chúng ta mua vùng này thì về cơ bản khi cổ phiếu nó lên đỉnh này có thể chúng ta sẽ ở một cái khoản lợi nhuận 2 đến 30 phần trăm trong sóng hồi chúng ta gọi là lướt sóng mà trong một đợt sóng hồi rất là đơn giản các bạn hiểu không đây là một cơ thể chúng ta gọi là một cái đợt sóng rồi và chúng ta kiếm lợi nhuận ở những phiên này hoặc là nếu các bạn nhìn thấy nếu trong trường hợp nó bị tạo ra cái đáy ở đây trong quá trình để điều chỉnh thì bạn cũng thấy là phiên thứ nhất này phiên thứ hai phiên thứ ba và phiên thứ tư này nó bùng nổ thì các bạn cũng thể coi cái việc mà mua cổ phiếu dẫn đầu nha mua cổ phiếu dẫn đầu nhá ở trên cái vùng này là độ an toàn vậy nếu bạn mua cổ phiếu yếu nhất bảng thì những cái đợt rũ bỏ như này và những điều chỉnh này bạn bị thua lỗ rất là nặng các bạn nhá bạn sẽ bị thua lỗ rất nặng nếu không mua cổ phiếu dẫn đầu ở trong những nhịp tăng như này vậy các bạn hiểu đơn giản là gì ạ trong đầu tư khi mà thị trường tạo đáy mà chúng ta không mua được cổ phiếu dẫn đầu thì nhiều khả năng chúng ta có bắt đáy chúng ta có tham gia thì cũng không thể biết nào cổ phiếu đó có thành công hay không thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện này vậy ở đây chúng ta biết rằng là đáy nó nằm ở đây không ạ về cơ bản chúng ta không biết đáy ở đây chúng ta không thể biết đáy ở đây mà chúng ta phải đợi bùng nổ theo đà để xác nhận xu hướng để xác nhận cái trend tăng trong ngắn hạn thì chúng ta mới biết rằng là tại vì nó đang giảm trong dài hạn đúng không nên ở đây chúng ta gọi là một cái trend tăng trong ngắn hạn và chỉ mua cổ phiếu dẫn đầu thì chúng ta mới có lợi nhuận mới có an toàn còn việc mà chúng ta mua những cổ phiếu yếu hơn thì chúng ta có thể bị thất bại đấy là lý do tại sao các bạn cần phải mua cổ phiếu dẫn đầu hello vậy các bạn đã hiểu phần này chưa ạ không biết bao nhiêu bạn đã hiểu phần này ạ chúng ta sẽ lấy một ví dụ khác nữa ở trong ví dụ này đây chúng ta sẽ lấy một ví dụ này ví dụ này thì uh, nó hơi bị uh, ngược như này thì không biết là ờ, Dũng cũng không nhớ là phím, phím F mấy để nó quay trở lại các bạn cứ tạm thời như này ạ thế thì giả sử các bạn có thể hiểu đơn giản như này ạ sau khi thị trường nó giảm đúng không thì có phải đây là phiên thứ nhất đúng không ạ các bạn nhìn thấy không ạ đây là phiên thứ nhất sau phiên thứ nhất nó giảm thì chúng ta cũng có những cái đợt đây là phiên thứ mấy, phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư và đây là có một cái phiên bùng nổ theo đà đây là một phiên bùng nổ theo đà nhưng ở một góc độ nào đó thì sau cái phiên bùng nổ theo đà thì có một vài trường hợp cổ phiếu vẫn bị bị tiếp tục giảm vậy nếu trường hợp cổ phiếu tiếp tục giảm dưới vùng này thì chúng ta lại cần phải xác định cái phiên bùng nổ theo đà xác nhận lại cái phiên bùng nổ theo đà là chúng ta lại nếu trong trường hợp phiên thứ tư này phiên thứ tư này mà chúng ta mua xong thì thị trường có thể một lý do nào đó nó thất bại nó test lại cái đáy này thì chúng ta lại cần phải xác định bùng nổ theo đà lại từ cái đáy này chứ không phải là tính từ đáy này cả nhà nhá thì bởi vì cái đáy này này nó thấp hơn cái đáy này nên chúng ta cần phải xác định lại thì chúng ta gọi là phiên này là phiên thứ nhất phiên này phiên thứ hai phiên này thứ ba phiên này thứ tư và ở đây chúng ta gọi là phiên thứ năm vậy phiên thứ năm nhìn ở đây chúng ta là khối lượng lớn này biến động lớn thì rõ ràng đây là một phiên bùng nổ theo đà và vậy câu hỏi đây là nếu các bạn mua cổ phiếu ở cái vùng sau này này so với cái vùng này cái vùng vùng sau này với vùng này thì vùng sau này nó có độ an toàn hơn lý do tại sao chúng ta nếu bình thường chúng ta xem ở cái vùng sau này cái, cái vùng đáy này này nếu trong trường hợp mà chúng ta biết rằng là cái đáy này này cái sau này mà nó tăng có độ an toàn và khả năng chắc chắn là tỷ lệ thành công cao đố theo các bạn biết là cần thêm một cái điều kiện gì các bạn nhé cần thêm một cái điều kiện gì nếu trong trường hợp thị trường xấu mà nó là cần phải test thêm một cái đáy thứ hai nữa thì để cho cái phiên bùng nổ theo đà thứ năm nó thành công thì cái đáy hai nó có điều kiện gì đáy hai có điều kiện gì cái đáy thứ hai á các bạn có hiểu không cái đáy thứ hai này gãy hơn từ đáy thứ nhất này đáy thứ hai nó có điều kiện gì đấy chúng ta xem nào đúng rồi đấy một số các bạn biết là cái đáy thứ hai khối lượng nó phải thấp hơn đáy thứ nhất này để nó rũ tọa khi mà cái đáy thứ hai này những nhà đầu tư bị kẹt ở đây nhà đầu tư bị kẹt đây thì họ sẽ phải rũ lần thứ hai tại vì thực tế đáng nhẽ bùng nổ theo đà ở đây là thị trường mà nó tốt thì nó sẽ tăng rất là nhanh nhưng vì có quá nhiều nhà đầu tư đang bị thua lỗ nên thì à, họ phải bị bán ra họ bán ra để rũ toàn bộ các nhà đầu tư bị kẹt ở đây vì họ thấy rằng là cái quá trình là nó bị gãy chen gãy chen nên chính vì vậy thì họ bán ra nếu khối lượng ở đây nó lớn thì cái phiên bùng nổ theo đà này thành công không ạ hello anh chị em trong trường hợp khối lượng lớn thì sao khối lượng lớn thì thường nó sẽ thất bại Dũng lên lấy thêm một ví dụ nữa được không ạ anh chị em có hiểu chưa Hay à, nếu anh chị em hiểu và hãy gì ạ hãy comment cái điều này để chúng ta gì ạ tiếp tục uh, chia sẻ chia sẻ tiếp tiếp tục chia sẻ cho nhiều người bạn để chúng ta biết cái điều này bởi vì Dũng tin chắc là đây là một trong uh, cái điều rất quan trọng chẳng hạn nhé chúng ta lại tiếp tục này đấy các bạn lại tiếp tục lấy một ví dụ này đây là cái phiên thứ nhất đúng không ạ tức là đây chúng ta gọi là phiên thứ nhất vậy sau phiên thứ nhất này chúng ta có là phiên thứ tư bùng nổ theo đà đây chúng ta gọi là phiên thứ tư bùng nổ theo đà vậy khi chúng ta mua phiên thứ tư bùng nổ theo đà thì về cơ bản chúng ta làm sao ạ các bạn có comment tức là bây giờ chúng ta quan sát ở đây Dũng sẽ nói thật đây chúng ta nhìn này đây là phiên thứ nhất này phiên thứ nhất là sau quá trình giảm rất mạnh thì đây nó tạo đáy khi tạo đáy thứ nhất này thứ hai thứ ba thứ tư thì cái việc mà phiên thứ tư này đúng không khối lượng tăng giá tăng thì chúng ta gọi là bùng nổ theo đà đúng không vậy nếu chúng ta mua bùng nổ theo đà phiên thứ tư này thì ở trong trường hợp này chúng ta làm gì ạ ở trong trường hợp này chúng ta làm gì ạ bị sao ạ thì mình có có có thể chia sẻ không ạ nếu trong trường hợp này chúng ta bị làm sao ạ có bị lỗ không ạ bị lỗ đúng không ạ chúng ta hiểu rất là nếu bây giờ sau cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm bị lỗ thì ở đây về cơ bản chúng ta cần phải gì ạ lỗ và cái việc ở lỗ là chúng ta phải cắt đúng không ạ thế thì câu chuyện đấy là nếu chúng ta mua ở đây mà lỗ thì nếu ở Việt Nam T4 là chúng ta lỗ nặng đúng không nhà mình hiểu không ạ Dũng sẽ đưa ra các kịch bản để chúng ta gì ạ? lỗ nặng đúng không vậy làm thế nào để chúng ta ít lỗ hoặc là không bị lỗ nặng thì chúng ta cần phải làm gì ạ khả năng một để chúng ta không bị lỗ nặng á, hoặc là so với cổ phiếu khác chúng ta ít lỗ hơn thì điều đầu tiên chúng ta có thể dựa vào một số các tiêu chí như sau một là chúng ta cần phải mua cổ phiếu dẫn đầu thị trường cổ phiếu dẫn đầu thị trường tức là cổ phiếu khỏe nhất thị trường vì cổ phiếu khỏe nhất thị trường nên thị trường giảm cổ phiếu đó sẽ ít giảm hơn đấy là một cái thứ hai là trên cái vùng này chúng ta mua một cái tỷ lệ gì ạ hai đến 30 phần trăm doanh mục thôi ạ không phải mua lớn nếu mà hai ba mươi phần trăm danh mục thì cổ phiếu giảm 10 phần trăm chúng ta chỉ mất hai phần trăm thôi ạ các bạn hiểu không ạ tức là cái cổ phiếu có giảm thì chúng ta chỉ mất số lượng nhỏ thôi ạ cái điều thứ ba nữa là gì ạ khi mà quá trình bứt phá như này này thì chúng ta cần gì ạ cần cái gì ạ cần cái sự lan tỏa lan tỏa lan tỏa của một cái dòng nào đó dòng cổ phiếu mạnh như ở Việt Nam chúng ta gọi là dòng ngân hàng hoặc là một cái nhóm nào đó mà chúng ta thấy đủ mạnh như là blue chip chẳng hạn thế thì lúc này chúng ta thấy độ an toàn sẽ cao hơn thường thì nếu mà cái sự kéo lên này nó gì ạ nó có quá nhiều cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là không chất lượng thì thường nó sẽ có quá trình test lại và chúng ta gọi đây là đáy thứ hai đáy thứ hai hoặc là nếu đây là đáy thứ hai các bạn nhé hoặc là nếu xác định bùng nổ theo đà thì cái bùng nổ theo đà này phải tính lại tức là lúc này chúng ta không tính lại bùng nổ theo đà thứ tư nữa và chúng ta lại tiếp tục xác định cái phiên thứ nhất lại từ cái gì ạ đáy thấp nhất nha đáy thấp nhất vậy để chúng ta biết rằng là cái đáy thấp nhất đây này đáy sau này, này nó có hồi nó có thất bại không thì lại tiếp tục xem cái đáy này với khối lượng ở đây nếu khối lượng ở đây mà nó lớn hơn khối lượng khối lượng một D1 này này D1 của cái lần trước này nó lớn hơn khối lượng của D2, D2 hoặc là cái D D2 lần lần lần hai này nó nhỏ hơn khối lượng ở đây thì nhiều khả năng nhé nhiều khả năng cái bùng nổ theo đà này sẽ là thành công thì bây giờ chúng ta này cái d d một lần hai này thì chúng ta lên phiên thứ nhất có mua không ạ có mua không nếu chúng ta bắt đáy ở đây khả năng cổ phiếu giảm tiếp chúng ta bị lỗ tiếp phiên thứ hai hồi phục có mua không ạ không đúng không ạ phiên thứ ba một hai ba phiên đầu không mua chỉ đến khi bùng nổ theo đà ở đây chúng ta gọi là phiên thứ tư thì chúng ta mua vào đấy phiên thứ tư chúng ta mua vào thì phiên mua phiên này là chúng ta nếu chúng ta mua vào những cổ phiếu dẫn đầu thì đến chúng ta đếm thời gian ở đây có thể mất 2 tuần cổ phiếu mới khả năng điều chỉnh nha mất 2 tuần thì cổ phiếu mới khả năng điều chỉnh chúng ta có thể cổ phiếu khác nên chúng ta mua bùng nổ theo đà với những cổ phiếu dẫn đầu thì trên cái đoạn này đến đây là chúng ta đạt được mức lợi nhuận hai ba mươi phần trăm rất đơn giản hello cả nhà hiểu chưa vì đây là quá trình lướt sóng trong một gì ạ chen hồi nên đây không thể nào gọi là đầu tư theo thời gian kiểu như là nhiều nhiều tháng nhiều năm được nên cái quan trọng là chúng ta không thể đầu tư theo một một cái khung thời gian quá dài mà chúng ta chỉ đầu tư trong thời gian ngắn thôi còn để sau này nó tiếp tục thành xu hướng trung hạn hay dài hạn thì chúng ta mới tiếp tục quan sát thêm còn ở đây Dũng muốn chia sẻ các bạn đó là gì ạ chúng ta đầu tư theo một cái trend dài hơi đấy là lý do các bạn hiểu rõ và thường thì khi chúng ta mua vào cái phiên lần hai này cái tỷ lệ lại thành công rất là cao tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại một cái module của Dũng đây là cái module các bạn hiểu đơn giản này khi mà thị trường tạo đáy các thông tin tiêu cực đây là một cái module trong khóa học xu hướng dòng tiền các bạn nào học khóa học xu hướng dòng tiền thì các bạn biết đều biết cái này thông tin tiêu cực tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng tâm lý nhà đầu tư gì ạ à? bi quan chán nản các chuyên gia nhận định thị trường vẫn còn xuống tiếp đúng không ạ thị trường các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất tiêu cực có không ạ thì mình đã thấy cái điều này chưa kinh tế vĩ mô lạm phát đang gia tăng à, các ngân hàng thì bây giờ đang tăng lãi suất và trạng thái tiêu cực trong xu hướng nhớ một cái câu nữa là trong một cái xu hướng đi xuống tin tốt bỏ qua tức là tin có tốt đến mấy thì thường nó bị bỏ qua tin xấu thì nó củng cố thêm xuống nhớ này nhớ này cái một cái đặc điểm này nếu mà trong một cái lúc mà thị trường nó tạo đáy này tạo đáy hẳn rồi ạ tin xấu tin xấu được đưa đưa ra trên thị trường mà thị trường không giảm mà hồi phục thì sao tức là đến lúc đó tin xấu nó tràn lan nó đến cùng cực mà thị trường không giảm mà vẫn đi lên thì sao thì sao thì đó là một là những yếu tố đó là cho chúng ta thấy là khả năng đấy là này tại vì xấu đến mức mà thị trường giảm mọi thứ giảm thì đó khả năng nó là này và có một cái khái niệm nữa này khi để tạo ra thị trường á, thì nó có phải 3 đến 5 lần trì kéo rũ bỏ tức là rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu viếng đấy. đấy là cái đầu tiên chúng ta này thứ hai là phiên bùng nổ theo đà thường xuất hiện từ phiên thứ tư đến phiên thứ 9 còn những lần mà thứ ba từ thứ 13 trở lên thì nó là rất yếu Đấy. bùng nổ theo đà thì thường là ở trước đây thì Dũng đang nói là cái phiên đó nó phải tăng khoảng từ 1,2 đến 1,5 phần trăm trở lên nhưng đến bây giờ thì gì ạ à, chúng ta sẽ không dùng cái à, cái số tại vì bây giờ có quá nhiều blue chip nữa nên chúng ta không gì ạ à, không sử dụng hai phần trăm ba phần trăm nữa mà chúng ta dùng sử dụng nhiều hơn mà một cái điều nữa đó là chưa khi nào mà thị trường hồi phục các bạn nhá có một khái niệm là không khi nào mà thị trường hồi phục á hồi trường tăng á mà nó thì ạ không có bùng nổ theo đà nên ở đây chúng ta có một khái niệm là phải có bùng nổ theo đà thì thị trường mới tạo đáy còn không có bùng nổ theo đà thị trường sẽ không tạo đáy anh chị em có thể comment cái điều này không ạ tức là nếu các bạn cứ nói là tạo đáy mà không có bùng nổ theo đà thì không bao giờ tạo đáy cả nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó là phải có bùng nổ theo đà thì đây mới là đáy còn thể thậm chí là nó còn rũ nhỏ thêm nữa vậy bây giờ nếu không có bùng nổ theo đà thì có thể tạo đáy được không ạ không bao giờ nhá trên thị trường đã chứng minh là bùng nổ theo đà phải gì ạ à? à, tạo đáy thì phải có bùng nổ theo đà còn bùng nổ theo đà thì chưa chắc đã tạo đáy bởi vì có thể nó sẽ bị test lại thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại đây là một cái gì ạ? chương trình đây là đáy của thị trường thế thì ở đây chúng ta thấy là sau những quá trình rút bỏ thì nếu chúng ta gọi đây là phiên thứ nhất thì nó bị phá vỡ hay nếu chúng ta gọi là phiên thứ nhất nó không có bùng nổ theo đà nó cũng phá vỡ vậy khi chúng ta mua cái phiên này mà không bùng nổ theo đà nó lại tiếp tục gãy tiếp chúng ta mua bắt đáy ở đây nó kéo mạnh mà không có bùng nổ theo đà tiếp tục gãy kéo tiếp nên chính vì vậy thì ở đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp phiên này là phiên thứ nhất đúng không phiên thứ nhất phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư phiên thứ năm và đây chúng ta thấy là một cái phiên bùng nổ theo đà tăng rất mạnh đấy ạ tăng rất mạnh đây với khối lượng lớn và ở đây chúng ta tăng mạnh thì đây chính gọi là bùng nổ theo đà vậy nếu chúng ta thấy thị trường bắt đầu hồi chúng ta mua ở đây mua ở đây hoặc mua ở vùng này thì ok không ạ nên tất cả những quá trình hồi như này hồi như này thì điều gì diễn ra những quá trình hồi như này mà chúng ta mua vào thì nó cũng giống như đợt hồi như này chúng ta có thể bị thất bại nên ở đây chúng ta thấy là sau phiên thứ tư mà nó bùng nổ theo đà khối lượng lớn có một trường hợp đặc biệt là gì ạ nếu phiên thứ nhất mà tăng thì gì ạ 1,5 phần trăm trở lên phiên thứ hai tăng 1,5 phần trăm trở lên phiên thứ ba mà tăng khoảng độ trên 1,5% trở lên thì chúng ta có thể mua phiên thứ ba đây là một cái lưu ý này phiên thứ nhất mà tăng khoảng hơn 1%, phiên thứ hai tăng hơn 1% và phiên thứ ba là tăng hơn 1%. ba cái phiên liên tiếp như vậy giống như là chúng ta gọi là có ba cái cây nến tăng rất mạnh thì đây có thể là một cái đợt chúng ta mua nhưng nhưng này chúng ta nhớ nhớ là nhưng nếu mà có quá trình mà nó gì nó không có 3 đến 5 lần rũ bỏ thì cái việc mà kéo lên nó chỉ là sóng hồi thôi ạ sóng hồi rất nhanh ạ giả sử bây giờ thị trường mà đang lao dốc như này nó hồi ngay thì đây không gọi là bùng theo đà mà nó phải rũ ít nhất từ 3 đến 5 lần hello cả nhà có hiểu không ạ tức là sau khi nó nó từ trên đỉnh nó rơi xuống thì nó phải kéo lên nó phải rũ bỏ kéo lên rũ bỏ thì đó mới có thể có lý do tạo đáy nên không phải là cứ bắt đáy bừa bãi không thể nào cứ mua bừa bãi khi mà cổ phiếu giảm và thấy có phiên bùng nổ thứ tư nên cái những cái khái niệm như này nếu các bạn không biết được thì chúng ta thực sự đầu tư cổ phiếu là một thử thách rất là lớn vậy bao nhiêu anh chị em đã hiểu cái điều này thì có thể comment cho Dũng uh, số 6 đúng không ạ còn không hiểu comment số 4 á để chúng ta cứ xem lại tại vì cái phần này là trong cuốn sách của Guillaume O'Neil ông có nói rất là kỹ cực kỳ kỹ luôn ạ nên các bạn có thể về tham khảo lại tham khảo lại cái điều này đây cũng là một cái ví dụ để các bạn có thể thấy được ờ, trong trường hợp chúng ta thấy là nó giảm này đây chúng ta nhìn nhá cái trường hợp đầu tiên này nó đang rơi thẳng đứng này phiên thứ nhất phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư hoặc là phiên thứ năm này nếu các bạn mua theo kiểu rơi như này thì sau khi mua chúng ta bị lỗ đấy nó bị lỗ luôn ạ nên ở đây chúng ta đơn giản là nó phải có quá trình nhiều lần kéo lên rũ bỏ chẳng hạn đây là quá trình đây chúng ta gọi là tạo tạo ra cái bùng nổ theo đà lần hai Phía thứ nhất là trường bắt đầu nó giảm rất mạnh nó kéo lên đấy ạ Phía thứ hai phía thứ ba phía thứ tư và đây là phiên thứ năm và phiên năm phiên thứ năm ở đây là chúng ta thấy là bùng nổ 1,6 phần trăm trở lên có một lưu ý nữa mà các bạn cần lưu ý là sau cái phiên thứ nhất tăng mạnh mà chúng ta thấy là có quá trình kéo xuống kéo xuống ở đây ở đây đặc điểm gì ạ quá trình kéo xuống thì chúng ta cần phải có đặc điểm gì ạ quá trình kéo xuống chúng ta cần phải có đặc điểm gì ạ kéo xuống hay gọi là test cung nếu khối lượng mà nó cực kỳ thấp thì sao ạ đây mới là hay là khối lượng cực kỳ thấp thì sao nó tốt hay nó xấu ạ nếu khối lượng cực kỳ thấp nó tốt hay xấu ạ nếu mà sau cái phiên thứ nhất thứ hai thì nó có những phiên thứ ba của thứ tư nó khối lượng cực kỳ thấp tốt hay xấu anh chị em nhà mình comment ạ tốt hay xấu ạ tức là khối lượng thấp như biên độ nhỏ nhỉ biên độ nhỏ biên độ nhỏ nhớ thêm cái biên độ nhỏ nữa thế thì nếu trong trường hợp nó xuất hiện cái điều này thì theo anh chị em ngoài kia họ nói gì ạ cái ngoài kia thị trường họ nói gì ngoài thị trường á ngoài thị trường họ nói gì ngoài các chuyên gia họ nói gì nào chúng ta thử thử xem là nếu trong trường hợp như thế thì các chuyên gia họ nói gì tất cả các chuyên gia nhé chuyên gia trên thị trường chứng khoán họ nói gì họ nói gì ạ thiếu cầu tức là thị trường không có thanh khoản nên khả năng giảm tiếp đúng không anh chị em có có hiểu không tức là họ sẽ nói là thị trường đang rất là xấu đang rất là xấu thiếu gì ở cầu và nên bảo mọi người nên gì ạ tránh xa thị trường đúng không ạ bao nhiêu bạn biết cái điều này comment cho số 1 cái ạ đây là một cái gì ạ cái điều là rất là là là là nguy hiểm nếu chúng ta không hiểu về cái đặc điểm này tức là sau khi cái phiên hồi phục đầu tiên thì có thể xuất hiện những cái phiên khối lượng nó cạn kiệt và chính cái cạn kiệt như vậy người ta lại bảo là thị trường đang rất là xấu nên đấy chính là lý do sau cái phiên xấu đó thì thị trường bắt đầu tăng rất là mạnh và chúng ta cần phải hiểu khái niệm này không là chúng ta gì ạ dính đòn đấy ạ tức là bình thường như này này khi thị trường tạo đáy các bạn nhá khi thị trường tạo đáy thì chúng ta sẽ thấy rằng là phần lớn các chuyên gia đều nói là thị trường có đây chẳng hạn khi thị trường tạo đáy đây ạ đây là cái phiên hồi phục đầu tiên thì có phải là quá trình nó rũ bỏ như này không có thanh khoản đúng không ạ vì nó không có thanh khoản nên mọi người mọi người sẽ bảo đây là rất là xấu vì nó là xấu nên mọi người sẽ bán ra và sau đó thị trường bắt đầu tăng bán ra thị trường bắt đầu tăng và đấy chính là lý do anh chị em hiểu đơn giản nó là gì ạ mua nếu có chỉnh test cung này rất là rất là tốt nhưng khi mà phần lớn ngoài kia chúng ta lại không hiểu chúng ta lại bán hết ra hay chúng ta không có tính chủ động để mua vào nên dẫn đến là gì ạ chúng ta bị bỏ lỡ cơ hội và thường chúng ta lại mua trên đỉnh mọi cây thường chúng ta lại mua trên thì ạ cổ phiếu rất là cao nên các bạn cần phải hiểu rõ điều này thế thì ờ, thị trường nó hay ở chỗ là gì ạ thường lúc mà thị trường tạo đáy thì mọi người sẽ không biết được bởi vì chúng ta đang gì ạ mải mê cắt lót đúng không đang mải mê gì ạ xử lý cái lỗ của chúng ta đúng không chúng ta đang mải mê gì ạ lo lắng cái khoản mà chúng ta đã bị ạ NAV chúng ta giảm rất mạnh à, Dũng nhận được rất nhiều các chia sẻ của nhiều các bạn khác nhau thì có một số bạn này khi Dũng nói cái câu chuyện này để chúng ta rút ra bài học thì uh, bạn đó nói rằng là có một bạn nào đó nói rằng là hạ thấp tức là để nói cái hạ thấp tức là uh, đưa ra để gì ạ uh, xúc phạm thì Dũng nghĩ là cái đây không phải là xúc phạm và Dũng muốn chia sẻ những cái gì ạ cái câu chuyện để chúng ta nhận ra cái vấn đề tại vì chúng ta cần phải nhận ra cái vấn đề của chúng ta thì chúng ta mới giải quyết được còn không nhận ra thì không giải quyết được vậy các bạn muốn Dũng sẽ phân tích cho chúng ta thị trường tạo đáy trong cái phiên hôm nay mà bằng những chiến lược mà Dũng được chia sẻ hello các bạn muốn không ạ nếu các bạn muốn thì comment cho Dũng số 8 để Dũng bắt đầu cái chương trình hôm nay tại vì uh, những cái chia sẻ như này đây là những cái khóa học nếu bình thường các bạn học là các bạn mất tiền nhưng về cơ bản thì Dũng muốn gửi cho các bạn những cái kiến thức căn bản để chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có thể tự tin uh, tham gia thị trường có thể một là chúng ta có thể gỡ được một phần nào đó trong quá trình đầu tư của chúng ta hai là chúng ta thấy là là mọi thứ chúng ta có thể chủ động trước được chứ không phải là mọi thứ nó diễn ra rồi thì sau đó mới nói thì lúc đấy nó quá muộn rồi thế thì về cơ bản bây giờ chúng ta quay trở lại cái thị trường à, bắt đầu chúng ta quay trở lại thị trường thì trước khi quay lại thị trường thì à, đây là một cái gì ạ cái à, đề nghị mà tôi muốn gửi đến anh chị em và các bạn đó là à, đây là cái trang à, page của Dũng đây là cái trang page của cậu Dũng thì các bạn có thể đăng ký vào cái page này à, Dũng sẽ nói một cái lý do tức là à, tới đây Dũng sẽ gửi cho các bạn một số các về giáo trình đây là những cái giáo trình nó rất là à, giáo trình về viết A tức là Dũng sẽ có những cái giáo trình về viết A sẽ có thể à, giúp các bạn đây là cái giáo trình viết A đây thế thì để các bạn có giáo trình viết A khi các bạn đăng ký để các bạn nhận được cái giáo trình này và đây là cái giáo trình mà Dũng sẽ gì ạ sẽ dịch ra tiếng Việt nha dịch ra tiếng Việt để các bạn có thể hiểu rõ quá trình test cung trên cầu như nào đây là một cái chương trình mà gần như là là các bạn có uh, tìm hiểu hiện trường cũng không có và sau này Dũng sẽ phân tích những cái tín hiệu như này để các bạn biết rằng là tại sao nó lại ờ, có những cái đợt giảm như thế này nó test cung thế cầu sao thì đây là một cái phần mà Dũng muốn gửi tặng các bạn nên các bạn uh, bấm vào cái phần uh, một là like cái cái cái thông tin trên cái kênh của Dũng để các bạn có thể thấy là Dũng sẽ phát cái, cái tức là khi mà Dũng gửi cái thông tin thì các bạn sẽ là người uh, đầu tiên để nhận cái điều này và mong rằng sau khi các bạn nhận được thì Dũng cũng muốn là các bạn có thể chia sẻ để cho nhiều người khác biết tại vì kiến thức này chúng ta nên chia sẻ miễn phí Đấy, tất cả những cái điều này mong muốn là mỗi một bạn có khi mà nhận được cái giáo trình thì các bạn có thể chia sẻ ít nhất cho ba bạn người bạn chúng ta để nhận đến điều này thì sau khi các bạn đọc các bạn ứng dụng rồi thì Dũng chia sẻ những buổi livestream như này thì các bạn có thể thấy là các bạn, bạn ứng dụng nó rất là dễ hiểu vì các bạn ứng dụng dễ hiểu thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn thực hành nó tốt hơn so với cái việc mà Dũng đang đào tạo ở đây tại vì kiến thức mỗi hôm nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi ạ đây chúng ta quay trở lại câu chuyện ở đây câu chuyện ở đây à, đâu là đây chúng ta nhìn về thị trường thì có phải là đây là thị trường sau khi nó đạt đỉnh chúng ta gọi là những cái đợt phân phối rất là nặng đây phân phối rất là nhiều kéo lên thì không có cái lượng phân phối đơn giản nó kéo lên không có lượng giảm khối lượng lớn kéo lên không có lượng giảm khối lượng lớn sau là kéo lên không có khối lượng giảm khối lượng lớn kéo lên không có lượng giảm thì khi cái nhóm tổ chức họ đã cho chúng ta những con cừu vào gì ạ tức là chúng ta có ba cái nhóm nhà đầu tư nhóm thứ nhất là cừu là nhà đầu tư cá nhân tức là chúng ta không có kiến thức không biết gì cả nên chúng ta cứ mua mua bán bán theo mách nước của cái bọn cáo cái bọn cáo là gì ạ nó dình những thủ đoạn thủ đoạn như là cho chúng ta vào zoom hay là cho chúng ta ăn một chút mồi chúng ta gọi là mồi câu á. sau đó thì họ nhốt chúng ta vào bọn cáo nó thủ đoạn lắm thế thì bây giờ nếu mà chúng ta để làm sao phát hiện, phát hiện là cáo thực tế là phát hiện cáo rất là khó các bạn nhá nếu các bạn để phát hiện cáo rất là khó trừ khi các bạn cần phải gì ạ phải xem là các hoạt động cáo nó như nào thế thì nếu để các hoạt động cáo như nào thì chúng ta gì ạ phải phải là gì ạ phải là nhím tức là con cáo thì nó không để nó nó không để vồ con nhím được tại vì mỗi một lần nó vồ con nhím thì con nhím nó gì ạ nó xù lông lên nó cuộn tròn lại nên cáo tấn công là cáo sẽ gì ạ cáo sẽ bị gì ạ bị nhím nó gì ạ chọc vào người nên cáo rất là sợ nhím nên à, nếu chúng ta muốn là nhím thì chúng ta cần phải hiểu được các nguyên lý của thị trường chúng ta hiểu được nguyên lý của cái vận động của cổ phiếu thì bọn cáo nó không xử lý chúng ta được còn cáo mà gì ạ à, nhà đầu tư chúng ta đang gì ạ thiếu kiến thức thiếu kiến thức họ có nói rằng là cổ phiếu tăng đến bốn năm trăm điểm thứ hai họ nói là à, cứ bơm tiền ra bơm tiền ra nhưng khi bạn bạn nghe cái điều này thì nó rất là vô lý tại vì uh, thực tế thì các bạn uh, Dũng trước khi Dũng nói cái phần trước để các bạn có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ đây là một trong những cái uh, chia sẻ Dũng muốn các bạn có thể hiểu luôn là ờ, những cái cái phần mà O'Neil ông có nói đây là cái phần O'Neil cái cái biểu đồ như này các bạn có thể hiểu ngay được là cái bọn cáo nó nó như nào cái bọn cáo nó rất là khủng khiếp và nếu chúng ta không biết rằng bọn cáo nó hoạt động như nào trên thị trường là chúng ta có thể bị dính đòn lúc bất cứ lúc nào để Dũng lấy một cái mẫu hình cái biểu đồ để các bạn có thể biết được cái điều này đây lấy một cái biểu đồ bất kỳ đấy ạ đây là biểu đồ bất kỳ thì các bạn biết rằng sau khi mà cổ phiếu này uh, nó tạo cái vùng này thì chúng ta thấy là bắt đầu bước bước vào một trend tăng người ta mua rất là nhiều DONL mua rất nhiều điểm ở đây và chúng ta chỉ mua những cái điểm mà khi nó tạo ra cái nền giá tốt đấy ạ Đấy, nền, nền giá tốt đây là chúng ta gọi là những cái điểm mua tạo ra cái nền giá tốt đấy ạ họ sẽ không mua vào kênh đi xuống á. họ sẽ không bao giờ mua kênh đi xuống chúng ta này tất cả quá trình là kênh đi lên đấy là các bạn đầu tiên các bạn hiểu đơn giản đó là kênh đi lên Đấy, chúng ta nhìn thấy tại sao những cái ông như này ông lại toàn mua kênh đi lên như này mà ông không mua kênh đi xuống đấy chúng ta hiểu đơn giản đó là tất cả mọi thứ đều là kênh đi lên họ không bao giờ mua kênh đi xuống đây là cái điều đầu tiên các bạn hiểu mua lần một lần hai lần ba thậm chí lần bốn và tập trung là mua kênh đi lên đấy là chúng ta gọi là những con nhím đó chỉ tập trung vào cái xu hướng tăng thôi còn xu hướng giảm thì họ sẽ không mua thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là làm sao để biết cái quá trình thị trường nó giảm đấy khi chúng ta đơn giản là thị trường nó giảm thì thường thì gì ạ quá trình này gọi là chạy nước rút đấy quá trình này chúng ta gọi là đỉnh thì nó có quá trình chạy nước rút đây là quá trình chạy nước rút này quá bán đây quá trình chạy nước rút thì khi quá trình chạy nước rút nó tạo ra khối lượng lớn bắt đầu nó tăng khối lượng thì lúc này là nhà đầu tư bán bán ra nên thực tế chúng ta có thể biết khi nào thị trường bán ra thế thì tất cả những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy ở đây trước đây chúng ta thấy những cái cổ phiếu dạng như này thì đây là quá trình chạy nước rút là nó bán hết rồi quá trình chạy nước rút là nó bán hết rồi đấy quá trình chạy nước rút là gì ạ bọn nó bán hết rồi nhưng cái nhóm nhóm gì ạ nhóm cáo đấy nó vẫn khuyến nghị chúng ta mua vào nhóm cáo đấy nó vẫn khuyến nghị chúng ta mua vào nó cũng vẫn gì ạ? cho chúng ta rất nhiều các bài học rất là à, tức là cổ phiếu này còn tăng lên một nghìn à, lên 500 lên 600 nhưng thực tế là chạy nước rút khoảng trống như này thì cái nhóm đấy họ đã bán hết rồi vậy nếu chúng ta gì ạ mà không hiểu tại sao bọn đấy nó bán hết mà nó vẫn khuyến nghị chúng ta mua vào đấy tại sao bọn nó lại bán hết ra mà bản thân gì ạ nó lại khuyến nghị chúng ta mua vào tất cả những cái biến động lớn là lúc người ta phải bán ra hết thì nó chạy nước rút này nhưng nó lại vẫn khuyến nghị chúng ta mua vào nên chúng ta gì ạ thường mắc kẹt và cuối cùng chúng ta sẽ đầu tư dài hạn thì tất cả cái điều mà chạy nước rút đấy thì phần lớn ai cũng biết chúng ta phần lớn ai cũng biết bởi vì khi cổ phiếu đã chạy nút rút như này là lúc tăng tốc người ta phải bán hết ra Đấy, người ta phải bán hết ra nhưng họ lại bảo là cổ phiếu sẽ còn tiếp tục tăng nên những con cừu mà chúng ta gì ạ, muốn kiếm tiền được nhanh chúng ta thường mắc phải và chúng ta gì ạ sau đó chúng ta bị thua lỗ rất nặng bởi vì chúng ta sử dụng margin chúng ta sử dụng rất nhiều các chiến lược mà nó không an toàn nên dẫn đến là chúng ta thường là chúng ta không thể sống sót trên thị trường trong quá trình đầu tư bây giờ chúng ta sẽ học kỹ hơn về cái đáy thế thì trước khi mà chúng ta đáy thì Dũng phải nhắc đi nhắc lại cho các bạn hiểu rõ là cái thông điệp hôm trước nếu bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là vậy cái cổ phiếu này đã có phiên bùng nổ đầu tiên chưa theo các bạn cái cái cổ phiếu này tức là cái thị trường chung này đã, đã có phiên hồi phục đầu tiên chưa theo cả nhà đã có phiên hồi phục đầu tiên chưa vn index này vn 30 có chưa đã có phiên hồi phục đầu tiên chưa thứ nhất có chưa chưa về cơ bản là nó chưa có phiên hồi phục đầu tiên chưa có phiên hồi phục thứ nhất thế thì bây giờ nếu nó chưa có phiên hồi phục đầu tiên chưa có phiên hồi phục thứ nhất nó mới là những đợt giảm và nó đỡ giảm thôi ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem một số các cái yếu tố một số các điều kiện để cho chúng ta biết là cái khả năng thị trường sẽ có đáy ở đâu đây đó tưởng cái vùng này là rất là cao chúng ta nói lại này cái điều thứ nhất chúng ta hiểu rằng là thị trường á, đặc biệt là thị trường lớn bao giờ nó cũng đi theo thành hai chu kỳ các bạn nhá theo hai chu kỳ chu kỳ từ thứ nhất là từ đáy Đấy, phần lớn từ đáy đi lên sau đó nó có quá trình tái tích lũy tái tích lũy và một giai đoạn tiếp theo là giai đoạn tăng tốc tăng tốc cuối cùng là chạy nước rút cái nhận diện nhận diện ở giai đoạn tăng tốc cuối cùng này này là gì ạ à? các cổ phiếu blue chip gì ạ à? phân phối và các cổ phiếu penny tăng mạnh các bạn hiểu hiểu chưa nhận diện này các cổ phiếu penny đầu cơ tăng mạnh ở giai đoạn cuối cùng này nếu có xuất hiện những cái điều này thì chúng ta biết rằng là giai đoạn này là giai đoạn cuối của thị trường đấy các bạn đã hiểu điều này có để comment số 3 được không ạ Dũng muốn là các bạn hiểu để các bạn nắm rõ được cái phương pháp mà Dũng chia sẻ nếu hiểu các bạn comment số 3 còn không hiểu comment số 0 tức là thị trường kể cả một số các gì ạ thị trường lớn Mỹ mọi cái thì nó cũng gì tuân theo hai chu kỳ bởi vì sau mỗi chu kỳ thì nó rút bỏ và nó tạo ra một xu mới và cái xu hướng cuối cùng của thị trường bao giờ nó cũng có một cái gì ạ penny đầu cơ tăng rất mạnh à, lý do tại sao penny đầu cơ tăng mạnh bởi vì các cổ phiếu blue chip người ta phân phối ra thì nó còn rất nhiều nhiều tiền và các cổ phiếu penny thì gì ạ à, giá thấp người ta có nhiều tiền đây mà giá nó thấp nên chính vì vậy thì họ chuyển tiền sang những cổ phiếu đầu cơ đấy cái thứ nhất cái thứ hai là các cổ phiếu blue chip nó cần thời gian phân phối nên bọn cổ phiếu đầu cơ gì ạ à, nó ở đây nó thao hồ mà lộng hành nó thao hồ mà gì ạ à, để lôi kéo các nhà đầu tư thiếu hiểu biết nên chính vì vậy nhóm đầu nhóm gì ạ à, nhóm cáo lúc này nó mới ra tay nhóm cáo để ra thành ờ, mà nhóm cáo thì nó bảo là nó kiếm được nhiều tiền nó kiếm được nghìn tỷ bởi vì nó là gì ạ nó là cáo mà nên nó kiếm được nhiều nghìn tỷ nhưng thực tế chúng ta chỉ ạ à, chúng ta là lừa nên chúng ta bị cáo ăn thịt mất thế bây giờ chúng ta phải xem là chúng ta chuyển từ gì ạ lừa sang nhím chúng ta phải lừa sang nhím thế thì đầu tiên chúng ta thấy là cái nhịp nhịp này này là cái nhịp mà chúng ta gọi là tái tích lũy trong quá trình đi lên vậy tái tích lũy trong quá trình đi lên mà cổ phiếu bắt đầu xem là nó có đỡ cung hay không thế thì bây chúng ta quan sát chi tiết thật kỹ này đầu tiên là cái quá trình đầu tiên khối lượng rất là lớn này kéo lên sau đó gì ạ nó giảm mạnh và thất bại vì vì không có cầu Đấy, không có cầu không có cầu sao mà cung thì ra lớn không có cầu cung lớn như cầu đây không có cầu luôn nó giảm thế thì đợt đầu tiên nó giảm rất là mạnh đây chúng ta nhìn lại biên độ giảm từ đây đến đây ở giảm rất mạnh và nó cũng thiếu cầu Đấy, không có cầu tham gia vào đúng không không cầu tham gia vào điều thứ hai chúng ta gì ạ bắt đầu nếu chúng ta nhìn cái phiên hôm trước này phiên này này với phiên này thì cái phiên từ đỉnh này, này 1031 đến bao nhiêu ạ 10 1038 ờ, đúng không 10 ờ, cứ cho là 40 đi ạ đến 10 gì ạ 40 khoảng bao nhiêu ạ à, ờ, 13 một <coughs> một ờ, một ba một nghìn ba trăm và ở đây chúng ta gọi là bao nhiêu một nghìn hai trăm gì ạ bốn mươi tức là khoảng 60 giá đúng không chúng ta thấy một cái biên độ giảm rất là sâu đúng không ạ nhưng bắt đầu chúng ta thấy biên độ giảm thứ hai từ một nghìn bốn bốn trăm mươi đến đây là bao nhiêu ạ hai biên độ nó giảm ít hơn so với đây nhưng khối lượng bắt đầu gia tăng khối lượng bắt đầu gia tăng tức là nó đã có một lượng gì ạ à? một lượng cầu cái nhu cầu tham gia rất lớn vào đây bắt đầu có lượng cầu tham gia lớn vào đây đây bắt đầu có lượng cầu bắt đầu người ta thấy ở đây bắt đầu lượng cầu tham gia ở đây cái điểm thứ ba là nhưng ở đây chúng ta nhìn này, này khối lượng bắt đầu gia tăng nhớ là trước này không có khối lượng đây khối lượng gia tăng tiếp theo này nếu chúng ta để ý một chút đây là một cái phiên này nó kéo lên ở giữa phiên kéo lên rất mạnh thì có cầu không ạ không có cầu tham gia vào không có cầu tham gia vào nhưng bây giờ gì ạ bán mạnh đi thì có cung bán tháo không ạ tức là không có cầu tham gia vào nhưng bán rất mạnh thị trường hôm nay giảm rất là ít nhưng có cung bán tháo không ạ có cung bán ra không bán tháo không ạ có sự bán tháo không ạ các bạn nhìn thấy có sự bán tháo cổ phiếu ra không nếu mà nhìn về hôm qua và hôm nay thì biên độ giảm biên độ rất là ít nhưng rõ ràng kéo lên không cầu vào nhưng bắt đầu bán ra không có ai bán ra vậy chúng ta là không có ai bán ra trong xuống giảm bình thường là bán tháo trước khi bán mạnh trước khi bán không ai mua sau khi bán có người mua bây giờ bán gì à? bán rất là mạnh chúng ta gọi là tiết cung đấy tức là lúc này là chúng ta gọi là không có cung bán ra nữa vậy không có cung bán ra nữa vì bây giờ cầu mà tham gia mạnh thì sao tức là ông có giảm rất mạnh ông có bán ra rồi tội không bán ra nữa bởi vì rõ ràng là cái vùng này là vùng hỗ trợ mạnh vậy bán mạnh mà không ai bán ra nữa thì chúng ta đang nhìn thấy là có phải là cái phiên bùng nổ phiên thứ nhất nó nằm đâu đây đúng không ạ bởi vì sau khi không ai bán ra nữa thì chỉ cần gì ạ à? một cái phiên bung ở đây gọi là phiên thứ nhất ạ à? đúng không nhiều khả năng nhá cái nhiều khả năng bởi vì nó đã kéo rũ này thì nhiều khả năng đây sẽ là phiên yeah, bứt phá đầu tiên cái phiên ngày mai ấy, nhiều khả năng nhé đây dũng dự đoán đấy là nhiều nhiều khả năng là phiên bứt phá đầu tiên bao nhiêu bạn thấy cái điều này có thể dễ dự đoán không ạ dũng hiện tại không biết nhé không biết luôn ạ nhá nhưng rõ ràng là cái dấu hiệu và bứt phá phiên đầu tiên khả năng dễ không ạ nếu các bạn hiểu rõ điều này comment cho số 1 cái tại vì giờ chúng ta muốn tương tác với nhau tức là không bán tháo một là bán mạnh không ai mua sau đó bán mạnh có người mua sau đó là gì bán rất là mạnh không ai mua nữa nhưng với điều kiện nó phải gì ạ nếu cái điều này mà nó nằm ở trên đỉnh này thì được không ạ nó là rũ bỏ lần đầu tiên trên này được không ạ nhá nếu nó nằm phía trên này có được không nếu nó rũ bỏ cái lần đầu tiên trên này thì nó không an toàn nó phải điều kiện nó phải nằm trong cái vùng tái tích lũy nhá nó phải nằm trong quá trình tái tích lũy thì cái điều kiện này nó mới an toàn đấy nó nên nó nó phân tích kỹ thuật nó phải như thế chứ không phải là phân tích kỹ thuật mà chúng ta cứ phân tích mới cái đường trung bình động với đường đơn đơn thằng kép sóng ai ớt sóng nọ sóng kia phân tích như thế nó gì ạ nó không hiểu bản nó không nằm trong bản chất cổ phiếu nó không nằm trong bản chất cổ phiếu nên chúng ta thấy là chúng ta sẽ và từ điều đó các bạn sẽ được quay trở lại thị trường phái sinh hôm nay có thể bị giảm tức là kéo lên nó bị rũ rất là mạnh nhưng đấy là nếu chúng ta phân tích cái này thì để chúng ta sọt nữa là chúng ta cần phải lưu ý nếu trong trường chúng ta sử dụng sọt thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện mà câu chuyện muôn thủ đấy. câu chuyện muôn thủ đó là câu chuyện gì ạ mới hôm trước thì sao mới hôm trước thì chúng ta thấy thị trường làm sao thị trường sàn hết đúng không nhưng bây giờ chúng ta đang thấy gì điều gì đang diễn ra đây ạ dạ? hôm trước thì mọi cái sàn nhiều cái nhưng bắt đầu chúng ta đã thấy những cổ phiếu mạnh bắt đầu xuất hiện bắt đầu xuất hiện đúng không ạ bắt đầu xuất hiện bắt đầu chúng ta bắt đầu xuất hiện thế câu chuyện ở đây các bạn có hiểu đơn giản là vậy những cái cổ phiếu này hôm nay nó giảm vào lúc nào cổ phiếu này nó giảm lúc nào nó giảm lúc nào đấy chúng ta thường nó sẽ giảm vào cuối đúng không ạ nó giảm vào cuối chu kỳ đấy nó giảm vào cuối chu kỳ tức là hôm nay nó vẫn cứ bán ra nó giảm vào cuối chu kỳ thế thì câu chuyện đấy là nó giảm cuối chu kỳ vậy những cổ phiếu này chúng ta có nên bắt đáy hoặc có nên mua vào ngày mai không vì nó rẻ có nên mua không ạ nó rẻ mà nó giảm sâu hơn giá trị nó gì ạ à? lại giảm sâu hơn nữa thế thường chúng ta thấy là cứ giảm sàn là chúng ta thích đúng không giảm sàn chúng ta thích nhưng thực tế không phải ở đây chúng ta lại tiếp tục chúng ta có nhớ một câu chuyện đó là bao nhiêu cổ phiếu rất nhiều cổ phiếu mà Dũng lại chia sẻ là đây là cổ phiếu PVS đúng không có anh chị em có nhớ không? có rất nhiều cổ phiếu Dũng chia sẻ của PS và SSA vậy nhìn vào đây chúng ta thấy là HCM hôm nay nó chọn trần hơn so với SI nhưng tại sao Dũng lại bảo là các bạn mua SI thay vì mua HCM nếu các bạn tham gia thì các bạn thấy rằng là trong trường hợp mà thị trường cổ phiếu này và cổ phiếu này đâu cổ phiếu nào hai cổ phiếu này nó mạnh hơn thị trường thế thì khi mà phân tích cái này ấy, thì nó có một cái điều là toàn bộ cái lý thuyết ban đầu nó bị sai đúng không ai đã nhìn thấy là lý thuyết bùng nổ theo đà của O'Neill nếu mà hôm nay phân tích là mua PVS và mua SI nó bị sai có thể comment số 4 được không ạ tức là chúng ta đang gọi là bùng nổ theo đà phân tích cái này rất kỹ cái điều này để các bạn có thể chúng ta đang nói về lý thuyết lý thuyết về bùng nổ theo đà chứ không phải nếu bạn đã hiểu rồi thì nó nó khác nha chúng ta sẽ thấy là nó bị sai bởi vì nó chúng ta phải mua khi bùng nổ theo đà mà bây giờ nó lại không bùng nổ theo đà mà chúng ta mua thì về cơ bản chúng ta bị sai đấy đấy không bị sai nên Dũng giải thích cái điều này bởi vì chúng ta không có đi không nắm rõ được thì lại nói cái kênh nó sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình đầu tư của chúng ta thế thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu đơn giản như này một khái niệm đó là gì ạ khái niệm đầu tiên tại sao Dũng lại chia sẻ các bạn là hai cái nhóm cổ phiếu đó bởi vì đầu tiên cho cái đầu tiên đó, đó là gì ạ vẫn nói lại cái khái niệm lại một là cái vùng này là vùng tái tích lũy nên khả năng tạo đáy ở đây rất là cao cái phần thứ hai nữa là nếu trong trường hợp ở đây buổi sáng này tức là cái phiên hôm qua khối lượng lớn đấy nhỉ cái phiên qua khối lượng lớn cái thứ hai là trong quá trình nó đạp mạnh này nó không phát ra thì đây nó cũng cho chúng ta biết rằng là khả năng đáy nó nằm đâu đây rồi cái đáy ngắn hạn đấy nhá nằm đâu đây rồi cái thứ ba nữa là chúng ta đang có cái gì ạ có cái cổ phiếu SI này là cổ phiếu nó đang gì ạ đây là cổ phiếu rất là cổ phiếu này là cổ phiếu nó nó mang tính thị trường rất là rõ nên cái vùng này là vùng tái tích lũy của nó và cái điểm này là điểm chúng ta vào hỗ trợ cứng hỗ trợ cứng của nó vậy khi nó lên đến một điểm rất là cao mà nó rơi đến vùng hỗ trợ cứng của nó thường nó có quá trình nghỉ cái quan trọng nữa là nó đã có khối lượng lớn tức là có một cái khối lượng lớn cầu tham gia ở phiên này thị trường giảm rất mạnh nhưng có lượng cầu lớn tham gia ở đây nên khả năng nếu cổ phiếu là có bị lỗ thì cái độ an toàn rất là cao nhưng mà nếu trong trường hợp nó bị xấu nhất nó bị gãy nữa thì điểm này an toàn rất là cao nên về cơ bản là Dũng thấy cái cổ phiếu này có độ an toàn cực kỳ cao bởi vì phiên hôm qua giảm sâu và nó không giảm và phiên hôm nay thị trường thì ạ có hồi cái là nó hồi mạnh đầu tiên thậm chí là thị trường giảm rất là sâu đúng không nó vẫn giữ được cái này chứng tỏ nó khỏe hơn thị trường cổ phiếu này cũng tương tự như vậy thị trường giảm rất mạnh nó cũng giảm giảm nó cũng giảm nhưng thực tế là những cái đợt này khối lượng thì nó gì ạ nó có xu hướng là cao hơn so với gì ạ cao hơn so với đáy của thị trường chung nên nó khỏe hơn thị trường vì nó khỏe hơn thị trường nó khỏe hơn thị trường mà nó lại gì ạ nó lại thị trường nó lại tạo ra cái vùng đáy ở đây tạo ra cái vùng sát đáy ở đây Đấy. sát đáy vì tái những gì đây nên ờ, với những cổ phiếu này thì chúng ta gọi là những cổ phiếu có xu hướng trở thành những cổ phiếu mạnh hơn thị trường bởi vì nó tạo đáy trước trước thị trường nó tạo đáy trước thị trường nên chúng ta mua cổ phiếu tạo đáy trước thị trường đấy là cách thứ nhất cách thứ hai với nhà đầu tư mà chúng ta gọi là nhà đầu tư mua theo bùng nổ theo đà nha các bạn nha nếu các bạn muốn mua theo bùng nổ theo đà thì các bạn sẽ gì ạ đấy ngày mai hồi phục đầu tiên các bạn không mua nha hồi phục đầu tiên các bạn mua có thể bắt đầu phiên thứ ba thứ tư gì đó thì thường thì sau phiên thứ hai có thể nó tiếp tục tăng và có thể sau phiên thứ tư nó sẽ có những điều chỉnh như này đấy thứ ba nó điều chỉnh này và bạn sẽ mua ở trong quá trình bùng nổ theo đà từ phiên thứ tư trở đi các bạn hiểu không ạ tức là lúc này chúng ta sẽ mua vào những cái đợt điều chỉnh sau khi quá trình điều chỉnh sau quá trình test này chúng ta sẽ mua bùng nổ theo đà thì cái mua mua bùng nổ theo đà này là mua ở nhịp hai nó không phải là mua cổ phiếu SI nữa bởi vì lúc này SI nó lên đến đâu đây rồi Đấy, nó không nó không còn rẻ như nữa lúc này PBS nó lên đến đâu đây rồi nó không rẻ nữa thì chúng ta đi lựa chọn các nhóm cổ phiếu khác vậy nhóm cổ phiếu đó là của nhóm cổ phiếu nào thì hiện tại Dũng chưa biết nhá hiện tại chưa biết nên nếu hỏi các bạn là mua cổ phiếu nào ngoài cái nhóm đấy thì thực sự là rất là rủi ro bởi vì chúng ta hôm nay các bạn có nhớ rằng là với những cổ phiếu như này rõ ràng là chúng ta đang yếu thị trường mà mua lại tiếp tục lỗ tiếp thị trường giảm nó lỗ tiếp đúng không thế lỗ tiếp đúng không hoặc là những cổ phiếu DG này thì trường giảm nó vẫn tiếp tục rơi tiếp và nếu nhìn về góc độ này thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu này làm sao thử đoán đấy ạ cổ phiếu này làm sao thử dự đoán thế nào đấy chúng ta nhìn dự đoán này cổ phiếu này thì chúng ta đơn giản đây kéo lên khối lượng lớn test lại không có khối lượng thì ngày mai khả năng hồi là cao đấy đơn giản thế thôi ạ à. thế thì chúng ta thấy là nó test kéo xuống kéo xuống mà không ai bán ra thì khả năng hồi cao đấy thế thì chúng ta thế đấy là cái dạng hồi nhưng nó hồi nó không được dài hạn thì chúng ta cũng gì ạ à? nên các bạn nào đang nắm giữ cổ phiếu thì hồi là chúng ta nên bán ra những dạng cổ phiếu mà nó đã gì ạ à? nó đang tính đầu cơ cao như này hồi bán ra và đây chính là cái cách mà chúng ta bắt đáy bắt đáy nó đơn giản thế ạ bởi vì phải mua vào những cái việc bùng nổ theo đà thì hồi thứ nhất hồi thứ hai rũ bỏ và nó bùng nổ theo đà lần thứ ba thì cái đợt sau này các bạn lưu ý nhé khi khi nào thị trường nó có phiên bùng nổ theo đà đợt sau này thì Dũng sẽ làm video có thể cho chúng ta xem trực tiếp trên trực tiếp để các bạn có thể tham gia thị trường còn bạn nào mà may mắn hơn hoặc còn là bạn là hiểu rõ hơn thì những cái video giả sử tại sao Dũng lại có bảo các bạn là có thể mua một vài cổ phiếu mà nó Dũng thấy nó an toàn thị trường bởi vì nó là những cổ phiếu tạo đáy trước những cổ phiếu tạo đáy trước thì thường nó khỏe hơn thị trường còn những cổ phiếu mà nó đang rơi như này nó vẫn tiếp tục thị trường giảm vẫn tiếp giảm thì những cái cổ phiếu này thực sự là rủi ro nhé. cổ phiếu này nó đang lỏng lẻo này rất là rủi ro ba san nó đang rơi theo kiểu này ngày mai có thể hồi thì nó rất rủi ro nên bạn không được phép mua những cổ phiếu đang lao dốc dù nó gặp vùng hỗ trợ này nhưng nó đã yếu hơn thị trường rất yếu hơn thị trường này thì chúng ta sẽ không mua đấy ok đó là lý do chúng ta hiểu rõ các bạn à, nắm rõ được cái cái cái lý do chúng ta về phiên bùng nổ theo đà vậy ở đây à, có bạn nào không ở à, trong cái phiên bùng nổ theo đà các bạn đã hiểu rõ hết chưa nếu các bạn hiểu rõ được comment cho Dung à, số 10 cái nếu hiểu rõ được cái bài học hôm nay và chúng ta có thể đọc lại sách của William Neal nha đọc lại sách của William Neal bởi vì ông đó ông viết ra rất nhiều các kịch bản nhưng về cơ bản thì các bạn thấy rằng là phát hiện giúp lấy một vài ví dụ để các bạn nắm rõ được Đấy. thì ờ, đây cũng là một cái gì ạ tạo đáy những cổ phiếu này thì hôm nay khối lượng lên tăng rất mạnh không biết là có phải nghe nói là cổ phiếu SHS hôm nay chia đúng không ạ Đấy. chia đúng không ạ Dũng không chắc chắn cổ phiếu này chia tại chưa đọc thì giả sử các bạn muốn mua thì trong trường hợp ngày mai nó tăng nó hồi nó vượt qua cái đỉnh này chúng ta vẫn có thể mua được nha nó vẫn có thể mua được hoặc là cổ phiếu PVS này Đấy, nếu mà nó có vượt qua cái này ngắn hạn thì chúng ta vẫn thấy rằng đây là cái đỉnh ngắn là chúng ta hoặc là SSI chúng ta có một cái khái niệm rất là quan trọng như này để các bạn thấy là dù là nó đã tăng mạnh đây chúng ta nhìn này cái cách để chúng ta nhìn đây là cái đáy sau nó thấp hơn đây là cái đáy thứ nhất này đây chúng ta gọi là đáy thứ nhất thì từ đáy thứ nhất chúng ta gọi là 30 26 thì nếu mà nó nó nó cao hơn khoảng độ từ 26 cộng 3 cộng 3 tức là 29 thì nó khoảng 29 30 chúng ta vẫn ok được để cách thức chúng ta diện thế thì nếu mà tích sản thì như này các bạn tích sản cũng được thôi đấy mua một cổ phiếu tích sản đấy các bạn mua này Techcombank chẳng nào mua lỗ này mua lỗ này mua lỗ này mua lỗ này mua lỗ mua lỗ mua lỗ đúng không tiếp tục rơi xuống lại lỗ tiếp nhưng ờ, cái cách mà Dũng giao dịch nó gì ạ à? Dũng cứ để cho nó rơi rơi đến đây chẳng hạn đấy nếu mà trong vùng này nó tạo ra sóng thì mua ở vùng này cần phải tích sản làm gì đâu ạ à? không cần tích sản tại vì đây không thể biết được nó cứ mua ở đây lỗ thì gần như bao lâu thì nó mới lên được đây bao lâu nó mới quay trở lại đây từ cái điểm đáy này, này nó rơi xuống đây để nó lên đến vùng này nó phải mất bao nhiêu năm bốn năm năm nên chính vì vậy làm sao mà nó kiếm lợi nhuận mấy trăm phần trăm một năm được làm sao có thể kiếm được 50 phần trăm một năm đơn giản được và đặc biệt là trong chu kỳ đi lên thì nhẽ chúng ta mua hết cổ phiếu nọ qua cổ phiếu kia thì nếu chúng ta cứ tích sản tích sản thì cứ trung bình giá xuống có nhiều cổ phiếu nó mãi mãi không lên được Đấy, nhiều cổ phiếu ngân hàng thì kiểu gì nó cũng lên sớm muộn lên nhưng thay vì mua ở vùng này vùng giá bao nhiêu ạ vùng giá 32 thì có thể sau này chúng ta mua vào 24 hoặc là thậm chí là mua đến 20 chứ biết được đến lúc nào tạo đáy chúng ta sẽ biết yên tâm là các bạn khi nào thị trường tạo đáy Dũng sẽ chia sẻ BVH chỉ cần xem như này theo các bạn BVH sao ạ nó đang yếu ở thị trường thì cổ phiếu nó có hồi thì nó cũng đáng đây biên độ lớn như này giảm biên độ lớn giảm biên độ lớn mà nhìn này giảm biên độ lớn thì mua được không ạ giảm một biên độ rất lớn khối lượng sàn không ai mua vào thì chúng ta mua là rất là rủi ro cực kỳ rủi ro nên buổi sáng này các bạn có nhớ là à, xử những cái cổ phiếu như này có thể tạo đáy những cổ phiếu này là nó yếu hơn thị trường bỏ cổ phiếu này nó đang khỏe hơn thị trường đây là một trong những lợi thế cổ phiếu này đang gì ạ cũng là cổ phiếu dạng yếu hơn thị trường Đấy. những cổ phiếu yếu hơn thị trường thì chúng ta cần phải đây là những cổ phiếu yếu hơn thị trường yếu thị trường thì nó có hồi thì hồi ít thôi chả được bao nhiêu cả nhưng chúng ta mua cổ phiếu nó mạnh thị trường còn sau này P những cổ phiếu như là HPG hoặc là những cổ phiếu khác nó hồi HPG có thể nó hồi nhé đây là HPG ngày mai nó hồi Đấy, nó ngay mai nó hồi thì trong quá trình hồi có thể nó sẽ test lại ở đâu đây đó thì lúc chúng ta sẽ mua hình sao nhưng tất cả các cổ phiếu ngành à, ngành gì nhỉ ngành uh, thép á, thì chúng ta lưu ý này giá thép đang giảm giá thép đem giảm nên về cơ bản là chúng ta sẽ rất khó để kiếm được tiền thế thì bây giờ như này ờ, về cơ bản thì anh chị em ờ, có hỏi cổ phiếu hôm nay Dũng bảo là anh chị em hỏi cổ phiếu nhưng về cơ bản thì khi mà chia sẻ cái phần này thì các bạn cũng thấy là phần lớn các cổ phiếu mà nó thị trường vẫn chưa có phiên bùng nổ theo đà nha chưa có phiên bùng nổ theo đà nên các bạn đợi nhé đợi một chút đến phiên thứ nhất này phiên thứ hai tại vì thứ hai hoặc là sau test thì lúc đấy các bạn hỏi cổ phiếu lúc đấy chia sẻ đấy, lúc đấy có một buổi chia sẻ các cổ phiếu riêng về cứ hỏi đáp về cổ phiếu dựa trên bùn nổ theo đà thì nó mới ra vấn đề đúng không ạ còn bây giờ nếu các bạn hỏi thực ra là không trả lời được tại vì lúc này thì nếu mà có nói các bạn thì nó cũng mang thiết rủi ro rất là cao còn những cái cổ phiếu mình đưa ra ở đây nó mang tính chất rằng là nó rất là là những cổ phiếu mà nó có những cái điều kiện căn bản thì mình đã chia sẻ rồi còn những cổ phiếu như dạng chiến đỉnh như này trường sơn nó dao động lớn này thì hãy bán ra thật gấp nhé nhà nó đang chạy nước rút này nó đang cố gắng dao động lớn này thì bán ra thật gấp đấy là lý do chúng ta cần phải hiểu là nó đã kết thúc chu kỳ thì chúng ta cần phải thoát ra tại vì cổ phiếu nó mang tính chất lưỡng nguyên tức là nó hết chu kỳ là nó sẽ giảm và thị trường thì chúng ta biết rằng là nó đã gì ạ sau khi tạo đáy rũ bỏ nhiều thời gian thì đến bây giờ nó đang gì ở trạng thái rằng là phiên giảm rất mạnh phiên hôm qua giảm rất mạnh và đây phái sinh này Đấy, nó cũng bắt đầu giảm ít thì Đấy, hôm nay nó kéo lên rất mạnh nhưng nó không kéo được thì nó rũ nó kéo lên rất mạnh này Đấy, kéo rất mạnh này nó kéo lên nhưng nó rũ mạnh hơn thế thì dũng có nói là cái quá trình nó test này, này. quá trình test này nó không thành công test này mà thành công thì nó sẽ tăng rất mạnh nhưng không thành công thì bây giờ nó phải dũng lại đáy thứ hai đáy thứ nhất đáy thứ hai và đáy thứ hai này chúng ta tiếp tục theo dõi thêm thì đấy là lý do à, chúng ta đầu tư vay sinh thì chúng ta cần phải có một kịch bản rộng hơn thì hôm nay à, rất cảm ơn à, được à, chia sẻ của anh chị em đang có mặt ở đây và anh chị em cần những câu hỏi như ở phần dưới để ví dụ vẫn tổng hợp lại những câu hỏi của anh chị em và sẽ phát vào những video tiếp theo nhưng về hôm nay thì bùng nổ theo đà là một trong những khái niệm có thể mới vẫn rất nhiều các bạn rất nhiều các bạn tuy nhiên thì để các bạn có thể học kỹ hơn cái này thì có thể mua cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của Gionel à, ờ, phần cuối hôm nay thì các bạn lưu ý là các bạn đăng ký vào cái phần ờ, cái trang ờ, Quang Dũng này đây là trang page của Quang Dũng để các bạn theo dõi cái trang này sau đó thì toàn bộ những cái chương trình toàn bộ những cái giáo trình hay nào đó thì Dũng sẽ gửi vào cái đường link bên dưới và một cái điều nữa là những anh chị em nào đầu tư lâu năm nha đầu tư lâu năm rồi mà chưa có lợi nhuận nha, lâu năm tức là đầu tư lãi rồi lại mất lãi mất Đấy, chưa có lợi nhuận hoặc là mới bắt đầu đầu tư chứng khoán muốn có một cái hệ thống phương pháp đầu tư chuẩn thì Dũng có một cái khóa bí mật đầu tư miễn phí dành cho gì ạ Tức cái khóa này nói là miễn phí nhưng thực ra là phí rất là cao tại vì toàn bộ cái kỹ năng phát triển bản thân trong nhiều thời gian Dũng học Dũng ứng dụng vào và Dũng hiểu cái nguyên lý như vậy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn hiểu rõ rằng là trong đầu tư chứng khoán thì cái cái mà cách chúng ta đang mua bán đây nó là chỉ là cái gì ạ cái chiến lược thôi còn cái nguyên lý nguyên lý hoạt động của thị trường chứng khoán quy trình hoạt động của chứng khoán những cái niềm tin của chúng ta như thế nào thì chúng ta cần phải hiểu rõ khi chúng ta hiểu rõ thì chúng ta mới đầu tư được còn bây giờ chúng ta đang gì ạ? thấy người ta thành công thì chúng ta gì ạ chúng ta cứ mua theo chúng ta cứ làm theo dẫn đến là chúng ta gì ạ À, không thành công bởi vì ờ, số đông á, các bạn nhớ là số đông họ nói trên thị trường á, thì kể các bạn cũng đừng tin dũng nha đừng tin dũng trước hết là các bạn đừng tin dũng các bạn cứ trải nghiệm đi ạ nhưng mà đầu tiên dũng vẫn nói cái phần này là các bạn đừng có tin dũng các bạn cứ trải nghiệm xem là nó ở như nào rồi nhưng dũng vẫn đã nói là số đông trên thị trường là không đúng đâu Đấy, các chuyên gia cũng không đúng đâu tại vì lý do tại sao là không đúng bởi vì nếu mà đúng thì các bạn vào đa phần chúng ta vào trong nhóm zoom của họ đúng không đúng không đa phần chúng ta vào nhóm mà zoom của họ nếu mà đúng thì tất cả chúng ta đang gì ạ rất thành công rồi đúng không tất cả chúng ta cực kỳ thành công rồi tất cả chúng ta đều xuất sắc rồi nhưng vì nó không đúng nên 95 phần trăm gì ạ vẫn đầu tư không thành công 95 phần trăm không thành công nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nên để chúng ta có cái cái gì ạ biết chúng ta đúng hay sai thì không phải là chúng ta nghe họ là mua cái gì bán cái gì mà chúng ta cần phải theo dõi xem là cái chiến lược đầu tư như nào đúng chẳng hạn khi mà Dũng nói cho các bạn nhé Dũng chưa biết là ngày mai nó là đáy hay không chưa biết là đáy hay không nhưng với những cái gì ạ à, một là gì ạ cái tái tích lũy hai là cái quá trình mà nó rũ nó quét các kiểu như vậy mà nó không bị giảm sâu nữa thì cái khả năng đáy là rất cao nhưng nó vẫn chưa có bùng nổ theo đà cái thứ ba nữa là gì ạ đó là cái cổ phiếu SI là cổ phiếu dẫn đầu thị trường dẫn đầu thị trường mà nó đang đến cái vùng hỗ trợ mạnh và cái thứ tư nữa là gì ạ một vài cổ phiếu nó đang gì ạ khỏe hơn thị trường và lại tăng rất mạnh tức là đã có những cổ phiếu nó khỏe hơn nó chống lại thị trường rồi nó tăng trước thì chứng tỏ là những cổ phiếu đấy mang tính dẫn đầu và khi nó dẫn đầu thì nó kéo những cái đàn cổ phiếu sau tăng lên và đó chính là lý do Dũng muốn gửi đến anh chị em các bạn nó phải nắm rõ được tư duy nắm rõ chiến lược thì ờ, cơ bản thì các bạn đừng tin Đấy, đừng tin và hãy trải nghiệm tức hãy trải nghiệm thôi đừng có tin gì cả hãy trải nghiệm những cái gì Dũng chia sẻ các bạn nếu trong trường nếu mà trong trường các bạn uh, đã hiểu rồi thì các bạn có thể đầu tư đôi chút bạn nắm rõ được tại vì tất cả cái điều này vài hôm trước nói là thị trường bán đi thoát ra đi nhưng đến hôm qua thị trường giảm rất sâu Dũng bảo là đáy rồi nó khác nhau chỗ đó nên các bạn hiểu rõ và khi nó đáy này thì các bạn đấy nếu không mua vào đúng đáy thì các bạn lại mua đúng đỉnh tại vì sau cái đợt này người ta lại nói là thông tin tích cực mọi thứ tích cực và cái điều nữa là gì ạ cáo nó sẽ gì ạ nó tìm những con mồi ngon con cừu ngon cừu non nhất để ăn thịt và bọn cáo đó thì cuối cùng sẽ bị gì ạ hổ sẽ vồ tức là nếu mà là trong thời gian tới thì dũng tin chắc là thị trường á, sẽ có những con hổ tức là những cái nhà luật pháp họ sẽ cho cái nhóm đấy gì ạ dạ có thể là nhóm đấy vào những cái chúng ta gọi là vào vào vào vào kho nhưng tuy nhiên thì chúng ta mất tiền thì mất tiền rồi vào kho thì chúng ta mất tiền chúng ta chả giải quyết được cái gì cả nên các bạn hãy chuyển sang nhím nhím thì chúng ta biết chúng ta bảo bảo vệ chính mình chứ còn thực ra không ai bảo ai bảo vệ chúng ta đâu chúng ta phải biết bảo vệ chính mình thì ờ, cũng ờ, không biết nói ờ, điều gì nữa thì nếu các bạn lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì mong rằng các bạn ủng hộ kênh của Dũng bằng cách này là nhấn cái đường nhấn đăng ký kênh và nhớ nhấn một chuông để ngày mai Dũng phát thì các bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những video của Dũng trong cái chương trình phát trực tiếp như này và đặc biệt là gì ạ là những lúc mà thị trường có những biến động lớn Dũng sẽ đồng hành cùng vị các bạn để các bạn trải nghiệm thì các bạn nhớ để các bạn trải nghiệm các bạn biết tại vì tất cả những cái mà Dũng muốn gửi các bạn đó là kiến thức nền tảng tư duy đúng trong đầu tư xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc các bạn có một buổi tối bình an hạnh phúc